chúng ta đã thấy rất nhiều các dự án về NFT gaming chơi game kiếm tiền rất là nhiều đúng không nào nào là Acid Infinity rồi uh, My DeFi Bet rồi uh, fit nếu mà tất cả anh chị lên coi Gecko các chị có thể bấm vào top trending này là skill nè nếu anh chị bỏ lỡ qua những cái game này rồi thì vũ nghĩ đây là một cái con game tiếp tục để chúng ta có thể là tìm hiểu về nó và hôm nay trao qua một cái khoảng thời gian mà vũ tìm hiểu vũ à, đọc về nó thì vũ nghĩ đây là con game đáng để chúng ta chơi thứ nhất về mặt hình ảnh hình ảnh rất là đẹp đúng không nào vì vũ đã tìm thấy được một cái số hình ảnh của nó trong game đây là một cái số đây là một hình ảnh vũ thấy rằng thật sự là rất là ấn tượng với nó con công game về đồ họa nè về cái nội dung trong game nữa thì tí nữa mình sẽ cùng đi review vũ sẽ review về cái dự án này vũ đây là nhận định cá nhân của vũ không phải là lời khuyên đầu tư cho tất cả các anh chị và các bạn nhưng vũ sẽ chia sẻ cái quan điểm của vũ mà vũ mong rằng tất cả các anh chị và các bạn sẽ nhìn mong rằng tất cả anh chị và các bạn khi mà cũng chia sẻ được á các anh chị sẽ nhìn nhận ra được một cái điều gì đó từ những cái tựa game này vì sao ạ chúng ta đang sống theo trend và chúng ta hãy coi trend là bạn thì giúp nó sẽ giúp chúng ta nó một một lần bảy của chúng ta đúng nào thì hôm nay mình sẽ review về cái dạng này và cũng tìm ra, ra con game này vũ thấy đồ họa rất là đẹp cái đầu tiên hút vũ vì đồ họa nó đẹp thứ hai khi mà vũ tìm hiểu về cái con này á thì vũ sẽ đánh giá nó dựa trên cái uh, quan điểm cá nhân vũ rồi ok chúng ta sẽ review về con con con game này nha tất cả anh chị và các bạn thì đây là cái con game tên là step step hero thì con game này nó chưa có ra phát hành nó chưa phát hành game chưa bán token luôn tất cả anh chị và các bạn đồng ý nào và đây là một chứ bây giờ là tất cả anh chị bây giờ có thể thấy nếu mà đầu tư để chơi một cái con game Asset Infinity như vậy một cái team như vậy để chúng ta có thể chơi thì cũng đã rất là cao rồi đúng nào một hai ngàn đô nếu mà để một team ngon á, ít nhất bây giờ thời điểm hiện tại cái giá Axis Infinity á ASS này nè đã quá cao rồi đúng nào nhưng Vũ nghĩ rằng nếu trong thời điểm hiện tại theo cái trend này thì những đồng token này nó cũng vẫn còn bay lên nữa rất là nhiều đúng nào và đây là một con game để chúng ta có thể mình cùng đi sơ sơ lược về nó và Vũ muốn đi vào những cái Vũ đã làm ra một cái bảng như vậy đánh giá về cái dự án như vậy Vũ theo dõi nó và Vũ theo dõi bắt đầu từ cái ngày mà Vũ biết về con game này Vũ đã theo dõi nó từ ngày đầu rồi Đồng ý không nào? Vì chưa ra token à, Chưa ai chơi cả Và chưa có phát hành game Chưa có token Thì chứng tỏ rằng một điều đây là một cơ hội của chúng ta đúng không nào? Đấy Thì đây là cái mình đây là trang web Vũ để web ở đây nha Vì trang web này sao ạ? Chưa có cái lượng chưa có người chơi chưa phát hành game mà đúng nào đây chỉ là một trang web thôi thì mình Vũ có dùng phần một cái phần mềm similar web này á, thì để Vũ coi thử là cái lượng truy cập như thế nào nhưng chưa phát hành game đây là mình chỉ tìm hiểu Vũ thấy con game này quá đẹp và muốn chia sẻ lại đây cái điều đầu tiên mình sẽ đánh giá về cái mặt gì trước của, ở cái con game này ạ mình sẽ đi sơ lược nha cái con game này á, nó sẽ hỗ trợ ở trên mạng Binance Smart Chain và Polygon ở nào đó và Binance Smart Chain và Polygon là hai mạng sẽ hỗ trợ được hỗ trợ game cái game này được chơi trên hai nền tảng như vậy và chúng ta sẽ kiếm tiền ở trong game này nó sẽ có ba hình thức kiếm tiền RPG game này là chúng ta sẽ play to play to earn đến tất cả anh chị mình là sẽ hóa thân nhập vai cày game để có thể ra tiền vì khi chúng ta chơi game này thì chúng ta sẽ có một cái là hình thức B2B và một hình thức là visual e. thì khi mà chúng ta chúng ta chơi game này á chúng ta đánh người với người đánh với nhau chúng ta cũng có được một phần thưởng từ cái game này đại khái là như vậy đồng ý nào và chúng ta đi qua những cái ải á, thì chúng ta vẫn sẽ được những cái phần thưởng ở trong cái game này cái thứ hai á, là một cái là farming thì chúng ta có thể ghép cặp uh, hero BNB để chúng ta có thể farming và cái thứ ba nữa là chúng ta có một cái chợ NFT marketplace thì đây là cái phần quan trọng nhất khi mà chúng ta chơi cái game để có thể kiếm được thu nhập tạo ra thu nhập cho chúng ta thì cái market play này là cái cực kỳ quan trọng để có thể đánh giá được cái game này có thể có tiềm năng phát triển hay không vì ví dụ không có các NFT market play, market play này thì chúng ta không thể nào mà mua bán trao đổi chéo với nhau được không thể nào mà chúng ta mua bán được một cách dễ dàng đơn giản trước đây các bạn nào đã từng chơi game á thì các bạn biết rằng á chúng ta có thể mua bán ạc với nhau được nhưng cái tính minh bạch nó gần như nó không có nhưng trong cái marketplace này nó sẽ hỗ trợ chúng ta đó và người với người trao đổi với nhau một cách rất là đơn giản giống như đây là một cái phần trung gian mà người bán có người bán có người mua và chúng ta muốn bán muốn mua cái gì thế này thì một cái marketplace này sẽ hỗ trợ cho chúng ta và việc mua bán rất là đơn giản và không cần phải quá phức tạp không cần phải lúc trước nếu mà bạn nào mà chơi game thứ nhất phải gặp mặt nhau quen biết nhau rồi phải lấy mật khẩu cấp 2 các các kiểu hết đúng không nào rất nhiều khâu để chúng ta có thể bán được một công game như vậy nhưng cái game cái market play này nó sẽ giải quyết được cho chúng ta cái điều đó đấy con game nào mà đã còn không không không không có cái market play này thì chắc chắn thực sự là cũng giống như những cái game khác những cái game bình thường nữa tất cả anh chị và các bạn vì vũ cũng đã tìm hiểu một số cái con game rồi nhưng cái đồ họa con này nó làm vũ rất là hút về con con này nên là vũ muốn chia sẻ về con này cho tất cả anh chị và các bạn liền đấy đây đây là nói có một cái review về cái game đấy đúng không nào ở đây là chúng ta nói đây là chuỗi trao đổi chéo platform nào đúng không đây là một nền tảng platform rồi một cái nền tảng trao đổi chéo rồi giúp hỗ trợ marketplace này để cho chúng ta mua bán trao đổi rất là đơn giản được nào hero chúng ta mua bán ở trên này đây đại khái là rau map rau map được nào cái lộ trình của cái game này á thì uh, vũ biết ra vũ biết được rằng là ngày 15 tháng 8 á, thì được vợ bán IDO của con này con này game này và cái việc mở bán IDO, IDO như thế nào thì mình sẽ review sau nha cái cách mở bán như thế nào mình sẽ review sau đây là một game do nếu mà về đội ngũ team này á thì cụ thấy rằng đây là một cái game do Việt Nam phát hành và trước đây á mọi người cứ nghĩ tới là Việt Nam thật sự nhưng mà ngon người Việt Nam chúng ta cực kỳ giỏi và cực kỳ tiềm năng chúng ta đã biết rằng á, thời gian vừa qua team Việt Nam của chúng ta thật sự là đã làm, ra những cái cú hit thật, thật là nói chung là gây ảnh hưởng đến tầm thế giới rồi đúng không nào chúng ta cũng đã biết rồi nên Axis Infinity này, rồi rất nhiều con game khác nữa Bộ tin chắc rằng đây là một cái uh, ờ, NFT game này giống như đây là một cái nền công nghiệp hóa cho cái việc mà chúng ta không phải là đây không phải là một cái trend nữa mà đây là nó sẽ thay đổi luôn cái cách vận hành khi mà chúng ta chơi game Vũ nghĩ là như vậy nó sẽ thay đổi cái cách vận hành lúc từ trước đến nay Vũ sẽ nghĩ Vũ tin là nó sẽ là như vậy đúng nào đây là co folder rồi là có nhiều quỹ đầu tư đúng nào ok đây vũ đã làm ra một cái bảng như vậy thì vũ có đã ước lượng như sau thứ nhất á, về cái kênh social á social và website của dự án thì đây là cái website rồi đúng nào đây là website của dự án rồi mình cũng đã đọc sơ qua mình hiểu được là trong đây có những cách kiếm tiền như thế nào vũ cũng đã tổng hợp trong cái bảng này luôn rồi thứ nhất nè, về về twitter đây là cái twitter chính của trang nha vũ đo vào ngày à, vũ cái cái dữ liệu này á, Vũ tìm hiểu Vũ biết cái game này vào ngày 27 tháng 7 thì à, lúc đó có 491 follow à, về cái uh, Twitter của họ thì hôm nay đã là hôm nay là ngày bao nhiêu ta ngày 29 bây giờ 4 giờ sáng rồi thì Vũ tính rằng là khoảng một ngày sau một ngày thì đã lên được hơn một ngày rưỡi á, thì đã lên được là 1.731 người follow về cái à, trang Twitter này đúng nào ok rất là nhanh đúng nào qua một ngày hơn 1.000 người truy cập như vậy hơn 1.000 người follow thì đội ngũ vẫn đang hoạt động lúc nào hoạt động và rất nông nổi gọi là sông sáo luôn chị sôi nổi luôn á nè thứ nhất là về cái twitter của họ thứ hai là về cái telegram về cái telegram channel thì vũ đo được là vào ngày 27 đó về cái channel á thì có 174 member thì hôm nay đã lên được con số là 1037 12038 nè cái subscriber rồi nè đúng nào subscribe nè ok cái channel đã hơn 1.000 người rồi nha tất cả anh chị và bạn mà hôm nay hôm buổi tìm là có một trăm mấy người thôi 174 người thôi là những người chắc cũng nghĩ đây là những người tìm hiểu đầu tiên giống như Vũ đây về cái phần thứ tư về Telegram group thì ngày hôm đó Vũ tìm hiểu là được 514 người tham gia được vào cái group group chat á đúng nào đây và hôm nay đã lên được 2046 member rồi nha tất cả anh chị bạn đây là rút chat nè ok được nào và có mình thấy được một cái sự gì ạ một sự tăng trưởng mình sẽ đo lường như vậy để cho còn về cái medium này hôm đó có chín mới ra thì có chín người follow về cái medium này về cái việc social đang làm rất tốt vậy hôm nay hay lên 22 được nào Vũ nghĩ là ít người về dùng này đây kênh này ít uh, giống như là sao ạ để chúng ta đọc thông tin nhưng mà những anh chị và các bạn chơi về những cái thị trường trong sống trong thị trường crypto này à, cũng mình lấy thông tin á, thì mình lấy ở trên thông tin như này nè thật sự là rất là ok rất là hữu ích tại vì đôi lúc á, những cái cuộc AMA nó sẽ à, nhà phát hành game đội đép á, sẽ tổng hợp và đưa lên đây và đây là một thông tin hữu ích để giúp chúng ta có thể là uh, gia tăng lên được cái lượng kiến thức gia tăng lên được cái, khi mà chúng ta có kiến thức thì cái niềm tin vào cái một cái game hay là niềm tin về cái việc chúng ta đầu tư đi chẳng hạn thì vũ nghĩ rằng đây là một kênh để chúng ta có thể đọc hiểu và có thể theo dõi follow theo được cái dự án của chúng ta đang chơi hoặc những cái game chúng ta đang chơi như thế nào thì đây là, hoặc là có những cái mẹo những cái trang bị những cái sự kiện thì trên medium này cập nhật rất tốt cho tất cả anh chị bạn ok cái thứ hai cái, cái, cái thứ sáu ở đây là cái uh, Reddit Reddit hôm đó về social mảng social về cái social với lại cái phần website của dự án này bộ thấy làm khá đầy đủ trên mọi phương diện ok nào ok đây là reddit ok của cái game tự game step hero đây cũng là một kênh thông tin à, để chúng ta có thể là đây là thông tin step hero idol mở bản ở trên lan vô nè ok được nào và chúng ta có thể vô đây để chúng ta có thể được biết được về cái thông tin dự án như vậy chúng ta học chúng ta đọc được và chúng ta coi được là à, những cái dự án như vậy nó đang phát triển như nào có những cái sự kiện như nào thì chúng ta có thể theo dõi được từng dự nhưng cái điều vụ nói ở đây ví dụ mà cái ba cái rõ nhất mà chúng ta có thể thấy là về phần Twitter nè Telegram nè Channel Group nè Telegram Hero Group nè được nào hai cái kênh này nó có sự phát triển tăng trưởng rất là nhanh chỉ sau một ngày thôi nếu mà tính là thời điểm này là 4 giờ sáng rồi thì Vũ tìm hiểu thông tin vào tối hôm trước ngày hơi 27 đó thì thật sự là chắc được một ngày hơn một ngày một chút đúng nào sau 24 tiếng thì cái sự tăng trưởng cũng rất là nhanh đúng nào ok và đặc biệt ở một chỗ này mà tuy cái token này chưa có ra game này chưa phát hành nhưng đã nó đã được niêm yết ở trên coi mất cực cáp và nha tất cả anh chị bạn rồi nào đây là cái ICO đây là vẫn còn đang chờ đã được niêm yết trên sàn trên uh, ờ, uh, ờ, coi mất cực cáp rồi ok rồi nào thì dự án này làm việc rất là uy tín đúng không nào cụ thể mình thầy nếu mà mình check thông tin đây đầy đủ nè có group thêm một group nữa là group Facebook đúng nào hôm bữa hôm qua hôm bữa cũng không biết à, hôm bữa buổi trưa có điền điền Facebook ở đây nhưng Facebook mình cũng đã like luôn rồi và tới hôm nay có 540 người theo dõi và có 528 người đã like cái trang này rồi nha thì cái video ngày hôm nay Vũ sẽ tí nữa Vũ sẽ thêm một cái thông tin vào cái ngày hôm nay mình đã tìm hiểu về cái group Facebook về cái trang pay họ trên mạng social về cái mạng đây là thứ nhất là về cái dự án về social thì mình đã tìm hiểu ra được vụ đã tìm hiểu ra này còn về sâu hơn nữa về chi tiết dự án về cách chơi game như thế nào cũng nghĩ là trong game á mình sẽ ừ, khi mà phát hành game á thì mình sẽ hiểu hơn cách chơi và vũ cũng đã đặt được cái cách chơi game rồi được nào đây là một một cái mà vũ nghĩ rằng là rất ok và họ và cái sự đặc biệt hơn nữa là cái sự uh, phát triển của cái uh, ờ, NFT đúng nào và chúng ta thấy 2017 2018 2019 2020 và đầu 2021 tới giờ đúng nào cái sự tăng trưởng gần như đầu đầu 2021 tới giờ á, giống như là cái sự tăng trưởng cực kỳ mạnh rồi đúng nào vậy vì đây là cái trend muốn nhắc đi nhắc lại muốn nhấn muốn nhấn mạnh cho tất cả anh chị rằng chúng ta hãy coi trend là bạn vì chúng ta coi trend là bạn thì chúng ta theo trend thì chúng ta mới có thể có cơ hội giúp chúng ta có thêm thu nhập hoặc thậm chí là giúp chúng ta trở nên giàu có hoặc là thịnh vượng hơn nữa ok không nào rồi ok đó là về cái phần social tiếp theo về cái phần sản phẩm là gì và dự án như thế nào thì hồi nãy bụng đã nói rồi đây là một cái hệ đây là nó sẽ thứ nhất về cái hệ sinh thái này nó phải có ba cách để chúng ta có thể kiếm được thu nhập kiếm được tiền từ cái dự án này thứ nhất là chúng ta có um, giống như là step hero IPG, game này là chúng ta làm chúng ta chơi cái game này play to earn tất cả anh chị đúng nào chơi game nhưng kiếm được tiền bây là thời đại không phải lúc trước khi mà chúng ta chơi game thì cái việc mà chúng ta kiếm được tiền là cái việc thật sự là nghe rất là có đó nhưng mà thật sự rất là uh, gọi là khó khó tin đúng nào nhưng mà bây giờ hiện tại á, nó đã làm như vậy rồi và vũ đã một thời gian qua nếu mà anh chị nào theo dõi trên kênh uh, youtube của vũ á thì Vũ cũng có chia sẻ một số dự án khác nữa đồng ý nào và cũng có rất nhiều người nhất là Philippines tất cả các nước châu à, Đông Nam Á hiện tại châu Á hiện tại đúng nào chúng ta đã biết rằng á, người ta chơi game người ta kiếm tiền từ những cái NFT này từ những cái mạng lưới blockchain này đúng không nào ok có ba cái thứ hai là hero hero, farming thì cái đồng token của cái dự án này á, là đồng token này là đồng token có mang tên là hero step hero đây là token uh, token của Step Hero đúng nào cáp của nó là 100 100 ngày 100 triệu đúng nào ok và sản phẩm này ra mắt chưa à, sản phẩm này sắp ra mắt và 15 tháng 8 tháng sau thì vụ thấy rằng ở trên Reddit người ta viết là 15 tháng 8 tháng sau thì chúng ta sẽ mở bán IDO đâu nào ở trên Lanyon thì phải ok và hỗ trợ cái mạng nào hồi nãy vũ đầu video vũ đã nói rồi đúng nào hỗ trợ mạng BSC, Binance Smart Chain và Polygon ok được nào mấy cái game mà trước đây giống như mà thật sự là tại sao buổi chia sẻ cái dự án này những cái game mình đã biết á, đa phần dự án nó bay mất tiêu rồi gọi là bay ở đây là gì ạ là nó đã rất là cao rồi cái cái mà để chúng ta vô để chúng ta chơi ấy, thì chúng ta phải tìm những dự án khác và vũ tìm rất nhiều dự án rồi thì vũ thấy dự án này rất là ok về partner hồi nãy mình cũng thấy rồi đúng không nào đây uh, partner của investor đây em Nguyễn đây là những CEO của folder TA Vectors nè CEO của Galaxy Gum nè độ nào sáng kiến Polygon ok tất cả anh chị có những cái quỹ đầu tư nè partner của IT Lab nè Triple One nè ok nào team về đội ngũ team hồi nãy mình đã nói rồi đúng không nào thì chúng ta sẽ đọc vào cái phần chủ quan paper này chúng ta sẽ đọc kỹ hơn về cái phần tim này nha tất cả anh chị và bạn về đội ngũ tim á, thì ở đây có trong này nó sẽ có hết tất cả anh chị Vũ sẽ để để đường link ở dưới tất cả anh chị cùng tìm hiểu về dự án này Vũ đánh giá rất là ok rồi được nào và cũng mình cũng chỉ còn chờ nó ra game mà mình trải nghiệm nó thôi như thế nào thì đây chỉ là nhận định cá nhân của mình thôi mình chưa có gì là gọi là chắc chắn cả còn cái sự thành công hay như thế nào đó thì còn phụ thuộc vào đội ngũ team phát hành và cộng đồng như thế nào nữa tất cả anh chị và các bạn chứ đây là chỉ là quan điểm cá nhân riêng của vũ thôi và đây không phải lời khuyên đầu tư gì hết nha tất cả anh chị và các bạn đấy tiền ai người đó chịu vũ cũng nhắc đi nhắc lại vì cái sự quyết định xuống tiền hay không là của tất cả anh chị và các bạn vũ không phải là đây là một khuyên đầu tư nha đây là quan điểm cá nhân của vũ ok về thứ nhất và vũ có tìm hiểu về cái ờ, tokenomics của của họ mình vũ lập ra một cái bảng như vậy thì tổng cung của họ đang là 100 100 triệu đúng không nào 100 ngàn 100 100 triệu 100 triệu cái token như vậy và được phân phối theo tỷ lệ phần trăm như sau đó về team về đội ngũ đội rep thứ nhất về độ ngũ về cái vòng ship round họ sẽ bán là 5% 15% cho private sale và public sale mình sẽ được mua 2,5% đây là cái vòng boot sale là chúng ta có thể mua được cái IDO vào ngày 15 tháng 8 và đối với những người nào có đủ điều kiện nha tất cả anh chị các bạn đây boot sale à, về cái này khóa được những 10 phần trăm 10 phần trăm đây đã sau và Vũ được đã tính toán sau ví dụ là khi mà mình bán IDO xong rồi thì cái lượng token lưu hành ở ngoài thị trường là bao nhiêu thì có 12,5 phải 12, 12 triệu 250 ngàn cái token sẽ được lưu hành ở ngoài à, cái uh, lưu ngoài lưu hành ở ngoài ngoài thị trường đúng nào và sau một tháng sẽ lên 17 ngàn và cái bài cái nó sẽ còn còn còn còn cộng thêm nữa đúng nào và quan trọng nhất á, là nó không cộng hơn quá nhiều đó chị vì ở đây mình có thể thấy nè nó đã lóc một tháng lóc 12 tháng lóc 6 tháng này các chị đội ngũ thứ nhất á, những người lóc đây là những đội ngũ team không à những team nè adventure nè rồi uh, folder nè đây là khóa ok một dự án nào mà chúng ta nhìn vô á mà những cái token này được khóa 6 tháng 12 tháng á, thì mình cũng yên tâm hơn rất là nhiều đúng không nào còn sợ cái sợ cái là không khóa luôn đâu có nhiều cái token là không khóa đâu vừa mua xong xả cho cái bể đầu đúng nào lúc đó thì chỉ còn đu đỉnh thôi đồng ý nào rồi đây là sơ lược về cái dự án là như vậy và um, còn đối với riêng cá nhân của bộ đây mình có thể thôi coi coi qua về cái market marketplace của họ thì đây là một cái chợ mà chúng ta có thể mua bán được ở trên đây bot unis đây domain room IC ok được nào mình quay lại cái đi nó đang hơi bị lỗi nó đang bắt vũ kết nối với cái này nhưng mình vô cái chỗ mà hero đi đây về anh hùng nhà tất cả anh chị chúng ta có thể mua bán được những cái nhân vật khi mà chúng ta chơi cái game này em nghĩ rằng á game này không phải là game miễn phí nhưng cái game này mình cần phải có một cái gọi là sao ạ một cái vốn một cái một cái vốn nhất định nào đó để chúng ta có thể đầu tư vô cái game này vì game này sinh lãi cho chúng ta mà thì chúng ta đầu tư vô thì chúng ta mới nghĩ bộ nghĩ rằng là đây nè đây là bạn sẽ mua được unit 3.000 bonus đây một cái con này sẽ được mở bảng ở trên này nha các chị được nào coi thử coi mình sẽ dịch cái trang này ra coi bạn cần có 100.000 điểm cái điểm này là ở đâu ta cũng nghĩ điểm này là khi mà chúng ta chơi game quá siêu tầm hero với độc đáo và cái game NFT này ở chỗ nè um, tại sao có rất nhiều cái NFT mà chúng ta thể bán được nhiều tiền vì ở trong game này không có một cái không có một cái nhân vật nào giống nhân vật nào cả tất cả anh chị và các bạn ví dụ là cái hình hồi nãy đi trong cái này có một hai ba bốn đây không biết đây là cái gì đây đây không buồn nghĩ là buồn nghĩ đây là chiêu thức à chiêu thức hay là cái gì chiêu thức à đúng không nghĩ là chiêu thức nè còn đây là cái trang bị nè trang bị hay sao đúng không hay là trang bị ở đâu ta đấy nhưng mà những cái trang bị này á đôi lúc á cái có thể là ví dụ ở đây nè cái NFT nó có đặc biệt ở một chỗ tại sao có những nhân vật bán giá rất là cao nhưng có những nhân vật thì mình cũng bán với giá một rất bình thường thôi nhưng có một cái điểm gì đó nó khác biệt vì trong đây vũ tin chắc rằng đã gọi là NFT thì không có một con nào nó giống con nào cả tất cả anh chị và tuy ví dụ cùng ví dụ nè cùng một con có tên là lô leo gì đây Leonidas đi cũng level 1 luôn nhưng sẽ có một số đặc điểm nó sẽ khác nhiều với những cái con khác rất là nhiều ví dụ kiếm nó khác một chút nè màu nó khác một chút nè khiên nó khác một chút nè hay là nó có nộ nè đôi lúc những con bình thường nó lại không phát sáng có hào quang nè đúng không nào đấy đấy thấy nhân vật này đây là phe chắc phe phù thủy đây đây là phe tăng cơ à phe anh hùng à đây nó sẽ chia ra như vậy game này là game một game ờ, mình cũng đi ải nè người đánh nhau với người thôi ở nào bk với nhau rồi, còn một cái nữa đây hero wow vũ nghĩ đây là tới 100 một kịch cả triệu điểm là hôm qua cũng nghĩ hữu thấy là ở đây là một triệu điểm đây là cái boy đây không biết là cái cái, cái điểm đây là cái gì đây Vũ nghĩ đây là cái token hero quá mình chỉ cần phải tốc bao nhiêu token hero đó mình mới mua được cái này Vũ nghĩ là như vậy tính sơ sơ ví dụ đi một triệu một triệu hero mà khi mà cái giá private sale mà nó mở ra thì chúng ta có thể thấy rằng tám mà nhân cho một triệu thì chúng ta có thể thấy là bao nhiêu ta để mình tính tính ngay một triệu đi nhân 0,08 nha Ồ cũng 80.000 đô tất cả anh chị 80.000 đô một công nhân vật không hề không hề rẻ nha tất cả anh chị nếu mà muốn đây đây là bộ không nói rồi đây là những nhân vật quá vip rồi đúng nào nhưng những cái con nhân vật này mình có thể tạo ra được trong game hay chúng ta khi mà chúng ta mở bộ nghĩ rằng khi mà game ra mình được mở bài lá bài hay là mở được cái cái hộp gì đó giống không biết không, không biết có tương tự những cái game mình đã vũ đã tìm hiểu chưa khi mà chúng ta bán được một cái lượng nhân vật nhất định những cái token này thì chúng ta có thể mua được những con nhân vật như vậy hoặc là chúng ta có thể mở lá bài hay như thế nào đó thì mình cùng chờ cái game nó phát hành khi mà phát hành ra thì mình hiểu được cái luật chơi hiểu được cái luật chơi hoặc là trong những thời gian sắp tới á, Vũ sẽ update thêm những cái uh, thông tin về cái game này Vũ nghĩ đây là một game đáng để Vũ tìm hiểu và đáng để chúng ta cùng nhau tìm hiểu Ok không nào thì hôm nay Vũ sẽ review sơ về cái game này cho tất cả anh chị và bạn biết token đây token đây về wallpaper wallpaper thì Vũ cũng đã đem vào đây rồi thì chúng ta cùng đọc về cái wallpaper này đúng nào đây có những cái cách kiếm tiền ok Vũ không giỏi tiếng Anh đâu Vũ phải dịch không à nhưng vũ đã nói chung là vũ đã review sơ về cách kiếm tiền nè cách làm như thế nào chúng ta gia tăng thu nhập nè và chúng ta phải xác định được cái vị thế như thế nào chúng ta là người cày game hay chúng ta là người nhà đầu tư hay chúng ta là một nhà review game hay như thế nào đó thì chúng ta phải lựa chọn chúng ta một cái vị thế nhất định để chúng ta biết rằng là đây cái mã token là hero đây đúng rồi thanh thanh toán bằng HMM ok được ok biểu tượng anh hùng biểu tượng hero nè đây hồi nãy mình cũng đã tổng hợp lại rồi hồi nãy hồi nãy Vũ đã làm tổng hợp lại về cái ờ, đây là cái cái lộ trình của game nè ra mắt từng ứng dụng web và trang web NFT vào quý 2 thì cái trang web này đã hình thành đây là cái web hồi nãy mình vừa coi nè nó đã khai phát hành trang đích phát hành báo báo cáo chính thức phát hành mã thông báo token và khởi chạy tên trên mạng Bolego mạng Matic trước đây và cái quý 3 là cái quý chúng ta đang ở hiện tại nè thì khởi chạy hero nft marketplace thì trong quý 3 này chúng ta có thể mua được cái những cái đầu những cái nft những cái nft những cái đầu những cái nft hero nè được nào thì chúng ta trong cái quý này chúng ta có thể mua được rồi là quỹ nào mua được trong quý này rồi khởi chạy chương trình giảm giá công khai và khi mà những người nào cũng nghĩ rằng đây là những giảm giá công khai đây là sao ạ à? cũng nghĩ rằng khi mà những cái người chơi game đầu tiên những cái người mà gọi là đóng công sức những đặt những viên gạch đầu tiên á, thì sẽ có những cái gọi là chương trình giảm giá cho họ Vũ nghĩ đây là những cái chương trình giảm giá cho những người chơi game đầu tiên hoặc là những cái sự kiện gì đó thì mình chưa biết được liệt kê mã thông báo anh hùng trên sàn giao dịch là niêm yết cái sàn niêm yết cái mã hero này trên sàn giao dịch thì chúng ta có thể là mua bán những cái đồng token này điều nào ở trên market swap hay là ở trên Uni, ở trên polygon nào ok được nè hoặc là niêm yết trên một cái sàn dép sàn, sàn, sàn két nào đó quý 4 trò chơi nhập vai thì trong cái quý 4 step hero thì uh, bây giờ là tháng mấy rồi ta ok được nào nếu mà đúng theo cái lộ trình này á, thì uh, tháng tư ở à, quên là quý quý 4 thì mới bắt mới bắt đầu ra một cái game nhập vai cho chúng ta thì hôm nay hết hết coi như là hết tháng 7 rồi à, tháng 8 hoặc là tháng 9 được nào, đấy thì chúng ta có thể game trailer beta ok farming đây nè mình nghĩ đây là cái mà chúng ta cần phải dịch đây nè ok rồi còn đây là những cái trang web phụ nghĩ là hồi nãy mình đã, đã đọc xong rồi đúng nè ok đây đó đó là cái mà vũ thấy vũ thấy là đồ họa quá đẹp đi một game mà có đồ họa đẹp về vũ rất là thích vì trước đây Vũ cũng là một người rất chơi game tất cả anh chị và các bạn nên là Vũ sẽ tìm hiểu về những cái dự án này để có thể chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn biết về những cái game mới à, những cái game chúng ta có thể là sắp sửa là những người chơi chúng ta chơi trước chắc chắn là chúng ta có lợi thế hơn những người chơi sau rồi đúng không trừ khi người chơi sau họ quá nhiều tiền nào còn ví dụ mình chơi trước rồi á thì Vũ nghĩ rằng là sẽ có một cái lợi thế nhất định nào đó cho anh em ok video của Vũ review về à với lại à, Vũ sẽ có một cái group à, cộng đồng chơi game kiếm tiền ở group này thì thành lập được một ngày rồi cũng gần một 000 thành viên tất cả anh chị các bạn mới khoảng một ngày thôi mà cũng đã gần một 000 thành viên rồi Vũ sẽ để đường link này phía bên dưới tất cả cho tất cả anh chị các bạn cùng join vào đây là group Facebook và Vũ sẽ có một cái group Telegram để chúng ta thông báo với nhau dễ dàng hơn nắm bắt thông tin dễ dàng hơn thì Vũ cũng để phía dưới cái ờ, một phần mô tả video nha tất cả anh chị các bạn và Vũ uh, chúng ta cùng join vào đây và chúng ta cùng trao đổi những thông tin như này đôi lúc những thông tin vụ cập nhật ở trên telegram nó rất là nhanh đôi lúc facebook tất cả anh chị sẽ khó tìm thông tin nhưng vụ sẽ thành lập thêm một cái uh, group telegram nữa để có thể thông báo cho tất cả anh chị và các bạn rồi còn gì nữa không ta về cái không biết còn còn gì nữa không ta vũ xem lại coi đây cái này hồi nãy là vũ cũng đã chia sẻ về, về cái này rồi đúng không nào và đây là cái video nói về cái góc nhìn của mình bản thân của vũ à với lại là Hello xin chào đây đây là cái kênh youtube của Vũ Vũ cũng đã review một số cái game ở trên cái này rồi Đâu nào à, mình thời đại ở đây hiện tại mình không phải chơi game để đốt thời gian nhưng mình lấy thời gian đó để mình xin à, à, gọi là tạo ra thu nhập cho bản thân của mình Đâu nào ok và video của Vũ đến đây là coi như là đã xong rồi Vũ muốn video đầu, tiên nói về cái game này cũng sơ lược bao như vậy thôi còn chi tiết như thế nào nữa Vũ sẽ cập nhật hơn vào những cái video tiếp theo nha tất cả anh chị các bạn rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của vũ nha rồi anh chị nào mà thấy video này hay hữu ích hãy cho vũ một like một subscribe kênh youtube của vũ nha nếu anh chị nào đã quay lại lần hai rồi mà chưa like chưa subscribe cho vũ hãy ủng hộ vũ giống như đây là một cái niềm động lực rất là lớn để vũ có thể chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn biết đến à, nhiều video hơn nữa ok rồi video đến đây là có như là kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại ạ à.